Trường kỳ mạng lục Tác giả Nguyễn Dữ truyện từ thức lấy vợ tiên Trong năm quan thái đời nhà Trần Người ở Hóa Châu tên là Từ Thức Vì có phụ ấm được bổ làm tri huyện Tiên Du Bên cạnh huyện có một tòa chùa danh tiếng trong chùa trồng một cây mẫu đơn. Đến kỳ hoa nở thì người các nơi đến xem đông rộn rịp, thành một đám hội xem hoa tân bừng lắm. Tháng 2 năm Bính Tý, niên hiệu quan thái thứ 9 năm 1396 đời nhà Trần. Người ta thấy có cô con gái, tuổi độ 16, phấn son điểm phớt, nhan sắc xinh đẹp tuyệt vời. Đến hội ấy xem hoa, Cô gái vinh một cành hoa, không may cành giòn mà gãy khất, bị người coi hoa bắt xử lại. Ngày đã sắp tối vẫn không ai đến nhận. Từ thức cũng có mặt ở đám hội, thấy vậy động mối lòng thương, nhân cởi tấm áo cừu gấm trắng, đưa vào tăng phòng để chuộc lỗi cho người con gái ấy. Mọi người đều khen quan huyện là một người hiền đức. Xong, tự thức vốn tính hay rượu, thích đàn, ham thơ, mến cảnh, việc sổ sách bỏ ùng lại cả, thường bị quan trên quở trách rằng Thân phụ thầy làm đến đại thần, mà thầy không làm nổi một chức tri huyện hay sao? Từ than rằng, ta không thể vì số lương năm đống gạo đỏ mà buộc mình trong án lợi danh. Âu là một mái chèo về, nước biếc non xanh vốn chẳng phụ gì ta đâu vậy bèn cởi trả ấn tính bỏ quan mà về. Vốn yêu cảnh hang động ở huyện Tống Sơn, nhân làm nhà tại đấy để ở. Thường sai một thằng nhỏ đem một bầu rượu, một cây đàn đi theo, mình thì mang mấy quyển thơ của Đào Uyên Minh, hễ gặp chỗ nào thích ý thì hí hửng ngã rượu ra uống. Phàm những nơi nước tú non kỳ như núi Chích Trợ, Động Lục Vân, Sông Lãi, Cửa Nga, không đầu không từng có những thơ đề vịnh. Một hôm từ dậy sớm, trông ra bể thần phù ở phía ngoài xa vài chục dặm, thấy có một đám mây ngũ sắc đùng đùng kết lại như một đóa hoa sen mọc lên. Vội chèo thuyền ra thì thấy một trái núi rất đẹp. Từ kinh ngạc bảo lái thuyền rằng Ta đã từng lên đên trong án giang hồ, các thắng cảnh miền Đông Nam không còn chỗ nào sót mà không đi đến. Này không biết trái núi này từ đâu lại mọc ra trước mắt, vì trước kia vốn không từng có. Ý giả là non tiên rụng xuống, vết thần hiện ra đây chăng? Bèn buộc thuyền lên bờ, thì thấy những vách đá cao vút nghìn trượng, sừng sững đứng thẳng, nếu không có cánh thì vị tất trèo lên thăm cảnh đó được. Nhân đề một bài thơ luật rằng Thiên chương bích thụ quải triều đôn, Hoa thảo nghênh nhân nhập động môn, Nhiễu giảng dĩ vô tăng thái dược, Duyên lưu thẳng hữu khách tầm nguyên. Lữ du tư vị cầm tam lọng, Điếu đỉnh sinh nhai tủ nhất tôn, Nghĩ hướng vũ lăng ngư tử vấn, Tiền lai viễn cận chủng đào thôn. Dịch nghĩa triêu dương bóng rải khắp ngàn xanh hoa cỏ cười tươi đón rước mình hái thuốc nào đâu sư kẻ suối tìm nguồn duy có khách bên ghềnh lang thang đất lạ đàn ba khúc ninh nổi thuyền câu rượu một bình bến vỏ chàng ngư tìm thử hỏi thôn đào chỉ hộ lối lanh quanh đề xong trong ngắm thẫn thờ như có ý chờ đợi chợt thấy ở trên vách đá bỗng nứt toát ra một cái hang, hình tròn mà rộng độ một trượng. Vén áo đi vào, vừa được mấy bước thì cửa hang đã đóng sập lại, tối tăm mù mịt như xa vào cái vực đen tối. Bụng nghĩ không còn có thể nào sống được nữa, lấy tay sờ soạn lối rêu, nhận thấy có một cái khe nhỏ, ngoằn ngoèo như cái ruột dê vậy. Đi mò độ hơn một dặm thì thấy có đường đi ngoi lên, bám biếu trèo lên thì mỗi bước mỗi thấy rộng rãi. Lên đến ngọn núi thì bầu trời sáng sủa, chung quanh toàn là những lâu đài nguy nga, mây xanh ráng đỏ bám ở lan can, có hoa lạ kỳ nở đầy trước cửa. Xin nghĩ nếu không phải là chỗ đền đài thờ phụng, tất là cái xóm của những bậc lắng đời như những nơi núi sậu nguồn đào chẳng hạn. Rồi chợt thấy có hai người con gái áo xanh báo nhau rằng Lan quân nhà ta đã đến Đoạn họ vội chạy và báo tin Một lúc đi ra nói rằng Phu nhân chúng tôi sai mời chàng vào chơi Xin đi theo họ vào Vòng quanh một bức tường gấm Vào trong một khung cửa son Thấy những tòa cung điện bằng bạc đứng sững có những tấm biển đề Điện Quỳnh Hư, Gác Giao Quan. Trên gác có bà tiên áo trắng, ngồi trên một cái giường thất bảo, bên cạnh đặt một chiếc giường nhỏ bằng gỗ đàn hương. Mời sinh lên ngồi và bảo rằng Tính hiếu kỳ của chàng đã thành chính nghiện Sự vui sướng trong một chuyến đi chơi này Kể cũng đã thỏa nguyện bình sinh những mối duyên gặp gỡ chàng có còn nhớ gì không? Xin thưa rằng, tôi là một kẻ giật sĩ ở Tống Sơn, một cánh buồm gió, một lá thuyền nan, phóng lãng giang hồ, thích đâu đến đấy. Nào có biết chốn này lại có tử phủ thanh đô. Lần mò lên được tới đây, chẳng khác như mình đã mọc cánh mà bay lên đến cõi tiên vậy. Xong lòng trần mờ tối, chưa biết tiền đồ ra làm sao, dám xin chỉ bảo rõ ràng cho tôi được hiểu. Bà Tiên cười mà rằng, <laughs> chàng biết sao được, đây là núi Phù Lai, một động tiên thứ sáu trong 36 động, bồng bềnh ở ngoài biển cả. Dưới không có bám víu, như hai núi La Phù tan hợp theo với mưa gió, như các ngọn bồng lai co duỗi theo với sóng dợn mà tôi tức là địa tiên ở Nam Nhạc là Ngụy Phu Nhân. Vì thấy chàng là người cao nghĩa cả, sẵn lòng cứu giúp sự nguy khốn cho người, nên mới dám làm phiền mời chàng đến đây. Bà tiên nhân đưa mắt cho con hầu để bảo gọi một cô tiên ra. Sinh liếc nhìn trộm, chính là người bé gãy cành hoa ngày trước. Bà tiên trỏ bảo rằng, Đứa con tôi đây tên là Giáng Hương, ngày trước gặp phải cái nạn trong khi đi xem hoa, nhờ chàng cứu gỡ, ơn ấy khôn quên. Này muốn cho nó kết duyên để báo đền ơn trước. Bèn ngay đêm ấy đốt đèn mở phượng, rải đệm vằn rồng để hai người làm lễ sao bái. Ngày hôm sau quần tiên đến mừng, có người mặc áo gấm cưỡi con ly từ đàn bắc xuống, có người bận xiêm lụa cưỡi con rồng từ phía nam lên có người đi kiệu ngọc, có người cưỡi xe gió, đồng thời lại hợp. Tiệc yến đặt ở tầng thượng trên gác giao quan, buông rèm câu ngọc, rủ trướng móc vàng. Phía trước đặt một cái ghế bành bằng ngọc lưu ly mà để không. Quần tiên phái chào nhau, cùng ngồi ở những ghế bên tả. Từ thức thì ngồi ở cái giường bên hữu. Ngồi xong, có tiếng truyền hô là Kim Tiên đã đến mọi người đều bước xuống cúi lại đón chào. Đoạn rồi lên gác tấu nhạc. Tiệc bày mâm bằng mã não, đĩa bằng ngọc thạch, các món ăn đều rất kỳ lạ, lại có những thứ rượu kim tương ngọc lễ, mùi hương đưa lên thơm nức, dưới trần không bao giờ có được cái của quý như vậy. Người áo gấm trắng nói, Chúng tôi chơi ở chốn này mới tám vạn năm, mà bể nam đã ba lần tung bụi. Nay chàng từ xa tới đây, không vì tiên phàm mà cách trở, ba sinh hương lửa, tưởng cũng không phụ. Đừng nên cho chuyện thần tiên là câu chuyện hoang đường. Rồi có những người trẻ nhỏ chia ra từng lớp mà múa điệu lăng ba. Đoạn phu nhân mời tiệc, sáng hương rót rượu, người bận xiêm lụa nói đùa rằng Nương tử hôm nay màu da mở động, chứ không khô gậy như trước nữa. Người ta bảo ngọc nữ không chồng, cầu ấy hỏi có tin được không? Quần tiên đều cười, Duy người mặc áo bào xanh buồn rầu không vui mà nói rằng Mối duyên của cô em đây thật cũng là tốt đẹp Xong nghĩ cái giá băng ngọc ở bên mây mà đi kết mối tóc tơ ở cõi thế Vạn nhất tiếng tâm vỡ lỡ, thiên hạ chê cười, quần tiền chúng ta e không khỏi mang tiếng lây được. Bà Kim Tiên nói, Ta ở trong chốn lâu thành trên trời, chầu hầu cảnh đức Thượng Đế, mênh mang trần hải, chưa từng đặt bước xuống bao giờ. Thế mà những kẻ hiếu sự họ còn bịa ra, bảo nào giao trì hỏi kiến ở đời chu, thanh điểu truyền tin đời Hán Ta còn thế huống chi là lũ các nàng Song Tân Lan ngồi đây Ta không nên bàn phím những câu chuyện khác Chú thích Sách loại tụ nói chu một vương ham thích thần tiên Rồi gặp bà vương mẫu ở giao trì Ở sách đường thi Nói vua Hán Vũ Đế ngồi ở điện thừa hoang Chợt có hai con chim xanh từ phương Tây bay lại đậu ở trước điện Vua hỏi Đông Phương Sóc Sóc nói, đó là bà Vương Mẫu sắp đến chơi đấy. Một lát, quả nhiên bà Vương Mẫu đến, có hai người thị nữ áo xanh tức là hai con chim xanh lúc trước. Ý của bà Kim Tiên, tức bà Vương Mẫu, bảo rằng bà ở trên trời chưa bao giờ đặt bước xuống trần gian, vậy mà những kẻ ở trần gian lại bịa đặt ra những câu chuyện hoang đường về việc diện kiến bà. Bà phu nhân nói, Tôi nghe tiên khả gặp chứ không tìm, đạo không tu mà tự đến. Những cuộc gặp hiếm lạ, đời nào mà không có, như đền bạc hậu, như quán cao đường, như thần lạc phố lướt sóng, như nàng Giang Phi cởi ngọc, như lộng ngọc lấy tiêu sử, như Thái Loan gặp Văn Tiêu, như Lan Hương gặp Trương Thạc, Bao nhiêu những chuyện cũ còn sờ sờ đó Nếu thế này mà bị chê cười Thì đã có những người trước ấy Họ chịu đỡ tiếng cười cho mình Chú thích Ở chỗ này bà phu nhân đưa ra những câu chuyện tiên trần xe duyên với nhau để làm bằng chứng Ví dụ như chuyện ngu tăng nhụ đời đường gặp các nàng tiên ở đền bạc Thái Hậu Sở vương chơi ở quán cao đường gặp một nàng thần nữ cùng chung chăn gối. Thần nữ ở Lạc Phố tên là Bậc Phi, con gái vua Phục Hy. Sách quần ngọc có chép chuyện Trần Tư Vương gặp thần nữ ở Lạc Phố. Hai nàng tiên Giang Phi chơi ở bến sông, gặp Trịnh Giao Phủ cởi Ngọc Minh Châu mà tặng cho. Trịnh nhận Ngọc đi được mấy chục bước thì Ngọc không còn nữa, mà những nàng kia cũng biến mất. Chàng tiêu sử giỏi thổi ống tiêu, vua Tần Mục Công đem con gái là nàng Lộng Ngọc gả cho. Chàng dạy nàng thổi tiêu, chim phượng hoàng nghe tiếng bay đến. Sau, vợ chồng cùng cưỡi phượng mà bay lên trời. Chàng Văn Tiêu gặp nàng tiên Thái Loan ở núi Tây tại đất Trung Lăng, hai người lấy nhau. Ngọc nữ Đỗ Lan Hương lấy chàng Trương Thạc, sau nàng về trên trời, Trương Thạc rất nhớ thương. Mọi người cùng phá lên cười rất vui vẻ. Rồi đó mặt trời gác núi, các khách khứa đều giải tán cả. Sinh đùa bảo Giáng Hương rằng, Thì ra tất cả cõi trời đều có chuyện phối ngẫu cả, cho nên ả chức nữ lấy chàng ngu lan, nàng thượng nguyên tìm chàng phong trách. Tăng nhụ có bài ký chu tần, quần ngọc có bài thơ hoàng lăng, Cảnh khác nhưng tình cũng giống nhau, nghìn xưa vẫn như thế cả. Nay quần tiên ai về chỗ nấy, sống trong cảnh quạnh quẻ vô liêu, đó là vì lòng vật dục không nảy sinh, hay là cũng có nhưng phải gượng đè nén. Nàng sáng hương đổi sắc mặt nói, Mấy người ấy là những cái khí huyền nguyên, những cái tính chân nhất, thân hầu cửa tía, tên ghi đền vàng, ở thì ở phủ thanh hư, chơi thì chơi miệng sung mạc, không cần gạn mà lòng tự trong, không cần lắp mà đục vẫn lặng, không như thí bảy tình chưa sạch, trầm cảm dễ sinh, hình ở phủ tía nhưng lụy vướng duyên trần, thân ở đền quỳnh mà lòng theo cõi đục. Chàng đừng nên nhân một mình thiếp mà cho là tất cả quần tiên đều thế. Từ nói, nếu thế thì em còn thua các tiên kia xa lắm. Vợ chồng cùng vỗ tay cả cười Chỗ dáng hương có bức bình phong trắng Từ thường đề thơ lên trên rằng Nhãn đề yên hà cước để vân Thanh quan sái sái bức tam thần Tùng hoa bán lão hương phong động Môi dẫn thương lương điếu đỉnh nhân Dịch nghĩa Khói rợp mây che khắp bốn trời Non thần trong sáng đó là nơi hoa thông theo gió đưa hương ngát dẫn dắt thuyền câu khách một người một bài thơ khác tứ diện ba đào nhất kế sơn dạ lai hà xứ mộng hương quang mang mang trần giới hồi đầu viễn thân tại hồng vân bích thủy giang dịch nghĩa sóng nước bao quanh núi một vùng mộng về quê cũ lối khôn thông mây vàng nước biếc thân nương đầu trần giới xa coi ngút mịt mù và rất nhiều bài thơ khác nữa nhưng từ khi từ bỏ nhà đi thấm thoát đã được một năm ao sen đã đổi thay màu biếc. Những đêm sương xa gió thổi, trông thấy trăng dần cửa sổ, sóng tóe đầu giường. Đối cảnh chặn lòng, một mối buồn bâng khuâng quấy nhiễu, khiến không sao ngủ được. Một hôm, trông ra bể, thấy một chiếc tàu buông đi về phương Nam. Từ trỏ bảo Giáng Hương rằng, Nhà tôi đi về phía kia kìa, sông biển cả trời xa, chẳng biết là ở tận đâu. Rồi nhân lúc rỗi, chàng nói với nàng rằng, Tôi bước khách bơ vơ, lòng quê bệnh rịnh, lệ hoa thánh thoát, lòng cỏ héo hon. Dám xin thể tình mà cho được tạm về, chẳng hay ý nàng nghĩ thế nào. Giáng hương bùi ngùi không nở dứt. Tự Lan nói, tôi xin hẹn trong một thời kỳ bao nhiêu lâu để về cho bạn bè gặp mặt và thu xếp việc nhà cho yên, sẽ lại đến đây để với nàng cùng xà ở chỗ làng mây bến nước. Giáng Hương khóc mà nói, Thiếp chẳng dám vì tình phu phụ mà ngăn cản mối lòng quê hương của chàng. Sông cõi trần nhỏ hẹp, kiếp trần ngắn ngủi. Dù nay chàng về, nhưng chỉ e liễu sân hoa vườn, không còn đâu cảnh tượng như ngày trước nữa. Nàng nhân thưa với phu nhân, phu nhân nói Không ngờ chàng lại thắc mắc vì mối lòng trần như vậy Nhân cho một cỗ xe cẩm vân để chàng cưỡi về Nàng cũng đưa cho chàng một bức thư viết vào lụa mà nói Ngày khác trông thấy vật này xin đừng quên mối tình cũ kỹ Rồi giàn nước mắt mà chia biệt Chàng đi chỉ thoáng chốc đã về đến nhà thì thấy vật đổi sao dời, thành quách nhân dân hết thảy đều không như trước nữa. Duy có những cảnh núi khe là vẫn không thay đổi sắc viết màu xanh thở nọ. Bèn đem tên họ mình hỏi thăm những người già cả, thì thấy có người nói Ờ, thở bé, tôi nghe nói ông cụ tam đại nhà tôi cũng cùng tên họ như ông. Đi vào núi mất đến nay đã hơn 60 năm Này đã là năm thứ năm 1458 Niên hiệu Diên Ninh Là đời ông vua thứ ba của Triều Lê rồi Chàng bấy giờ mới hậm hực bùi ngùi Muốn lại lên xe mây để đi Nhưng xe đã hóa là một con chim loan mà bay mất Mở thư ra đọc thấy có câu kết lứa phượng ở trong mây duyên xưa đã hết tìm non tiên ở trên bể dịp khác còn đâu mới biết là sáng hương đã nói trước với mình những lời ly biệt chàng bèn mặc áo cù nhẹ đội nón lá ngắn vào núi hoành sơn rồi sao không biết đi đâu mất lời bình than ôi nói chuyện quái sợ loạn chuyện thường, cho nên Thánh Hiền không nói. Nhưng việc tự thức lấy vợ tiên cho là thật không ư? Chưa hẳn là không. Cho là thật có ư? Chưa hẳn là có. Có không lờ mờ, câu chuyện tự hồ quá đản. Nhưng có âm đức thì tất có dương báo, cũng là lẽ thường. Những bậc quân tử sau này khi để mắt đến sẽ liệu mà thêm bớt bỏ chỗ quái mà để chỗ thường thì phỏng có gì là hại câu chuyện đến đây là kết thúc rồi Quân Nghị xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe rất mong các bạn sẽ nhấn like subscribe và chia sẻ kênh Quân Nghị cảm ơn các bạn rất nhiều